sĩ bùa dịch cô Corona Nghe lời ta trở về vụ hàng ở quê nhà Bao ngày qua phá làng rồi hai người ta Nếu mày ngoan cố thì gặp ta mày chết bà Ấm sĩ vua Corona Dám hại người dân của ta Đủ rồi nha, mày đừng quay Mày nói gì? Chỉ cần lên mạng ngồi trên xe nói đạo lý là sẽ thành idol Cái dạo này sao dễ nổi tiếng quá vậy? Mày nói cho tao nghe cái đứa nào mà lên mạng nói đạo lý đâu Dạ mấy cái đứa bên tiktok á Chỉ cần có một chiếc xa chia Đi bô xăng lửa Rồi ngồi lên đó nói xàm xàm vài câu Là sẽ thành idol Còn có cái ông gì không cần nói gì luôn Chỉ cần đưa cái mặt vô là thả tim mà Cái ông đó hình như là chủ tịch của tiktok á Thì phải quay tám chục cái video mà không nói một câu luôn Cái vụ đó nữa hả Dạ thiệt cả thế giới đều biết luôn Đeo hiểu nổi luôn Vậy là hỏng hết rồi Tao chỉnh mấy này lại mới được ông ấy giờ mình đi mua follow đi mình mua đại trăm ngàn follow mình làm một phát một luôn tự nhiên cái nổi tiếng luôn không cần làm cực khổ như mấy anh đó mà ngồi nói đạo lý sầm sàm mệt ờ tôi khuyên mấy ông ăn nhậu nè mùa dịch này ờ, mình phải nhậu ở nhà nhậu một mình ta nhạc hứng quên bài tôi lên luôn bài yeah ai không chết thì nhau là phải theo chí thầy, nhậu xin ở nhà không được đi mình nhau bằng cái tư duy phải luôn nhớ đến chi thầy, nhau lành mạnh đây lùi chưa một người nào giờ thì mặt nó chai bà hai thiếu đà hai tháng trước còn thêm bà sao bánh cùng thiếu cả tháng rồi kiểu này chết đôi thật sự cần giúp đỡ xin hãy cho mượn tiền rồi dịch nó qua thì tôi mang qua trả con giờ thì bỏ rừng nói chừng nào hết dịch chồng nó nâng giờ tư lứa nhà ta chẳng còn gì ăn cá mì gói giờ cũng hết giờ đây sống kiểu về ôi ngày dịch về làm nhiều nơi thất nghiệp rồi nghỉ ngơi ai giờ cũng khổ hết rồi giờ biết sống sao đây nỡ bây giờ thì ngập mắt mướn nữa mà ai cho mong rằng máu trở gấp hết tiền xạo sống nay cái gì cũng hết sống làm sao hả trời mượn nợ tầm lâm rồi ai cho mượn nữa tôi cầu xin mấy anh Tôi thấy hôm nay người dân khóc Xin nhìn lại một lần Mà chờ giúp cho dân Giờ đây cả làng đều khốn khó Thì xin hãy trợ cấp Người dân biết ơn nhiều yeah. rồi nghỉ ngơi ai giờ cũng khổ rồi tính báo cả làng cùng giãn cách nay giãn cách thì chưa xong mà tiền hết sạch rồi giờ biết sống sao đây nỡ bây giờ thì ngập mặt mướn nữa mà ai cho mong gần mau trở cấp hết tiền xạo sống nay cái gì cũng hết sống làm sao hả trời xin nhìn lại một lần mà tay chở cho chân.